Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải ơi. Và ngày hôm nay thì uh, sau khi anh bot anh cái event của Ngami xong thì Khải có thua được à, bốn uh, lần bài bot, à, ba uh, cái bot thường với lại một cái bot đặc biệt. Thì bây giờ sẽ thả nha anh em ơi. Đã nghiên cứu rồi anh Tùng khoảng 20 con, Khải khoảng 4 con, Như Hương khoảng 3 con, rồi anh ấy khoảng 3 4 con nữa thì tối hôm nay đánh chắc khoảng tầm 25 đến 30 con nè. Sợ là server này anh event rất hiếm được vài bot này mà. Nên sợ là không có thể nào mà đánh nhanh được. Một trăm rưỡi đi. Nào anh anh Long, Long, Long, anh Tùng có như hương anh ờ, anh em ờ, ừ, nó nó gom nhanh lắm anh Tùng chuẩn bị xong chưa anh Tùng ơi Nhận Dung Vũ đâu á thần Phế Thành bắt vào đâu nữa Chuẩn bị xong hết rồi 12 giờ đúng nha, 12 giờ đúng mới nhận được Trung Trung đâu rồi, Trung đâu, về Ba Lan thả boss nè Về thả boss trước này, Như Hương dưới Trung thả trước nè Thả trước Ok, ok, của hai con thả luôn Ừ, ừ rồi, Như, như Hương thả trước đi, cánh người bắn cho Như Hương thả trước đi Tí nữa, tí nữa hướng dẫn cho Trung ơi, tí nữa đi Trung với, với, với pha với thả Ờ, rồi rồi rồi, rồi, hướng dẫn ba ba anh em đi là lại nhận nhiệm vụ phát nhỉ à cắn bắn này đó full bắn đó ô năm đọc nóng không bù trời à năm đọc bù rồi rồi rồi ok anh em ơi bắt 73 có thể được gì không nè lại đi cờ đi khải trời ơi đây đây lại đi không thực phẩm cái như hương đầu tiên này Ủa, đánh à. boss chỗ nào rồi khải nhà ba lăng bánh ba lăng huyền bến thuyền bến thuyền ba lăng huyền à, ờ, đi nhặt đồ ngay. đích cọt có like kìa trung, trung trung. rồi ờ, à, vui đồ ô xong rồi lắc dữ Nhặt đồ nha em ơi ủa không nhặt được đồ bị lắc auto này một chút à ok một ngọc bội con em ơi đỡ đưa qua nữa ui sao lắc này à, tối sẽ bật bật cái like lên làm video sao lắc dữ rồi em dịch một ngọc bội nữa rồi anh trung ra thả hai con lên trong ơi con này có hai ngọc bội này lên bực vệ nhận một thằng thủy hai thủy rồi hai cái thủy hello việt lưu vừa donate ờ, khải uh, ờ, 20k nha cảm ơn việt lưu nhiều nha hello này mới vô hello não thần rồi khui cho như hương này anh tờ anh anh anh trung ra vô thả thả đây khui này khui xé làm bánh thì cũng như cũ này mày không gì thay đổi lắm rác này thả luôn đúng không thả này hả rồi sắc sắc dắt một tí lên lên lên xíu nữa rác rác Chưa? rác ôi cho nó cao vậy xuống xíu là đứng cái chỗ cha cô kìa cha cô né đây em ơi rác rác rồi đó đừng lại đừng được à, được được được, được, được cái ngọc bội à, sinh lực cao này à, tháng 21 anh Dương Hương ơi còn lại thùng rác giả tẩu thôi ừ về về đây đấy để giả tẩu thế nào vậy đây đây về đây đây mình lại mình cài trẻ đâu là hết đồ ở đâu thằng tức đây đây đây đây được ngọc bội cứ hỏi trong một cao này là thùng đồ giả tẩu rồi ra phù đánh tí rồi đánh auto rồi có nhiệt độ hello này mới vô nha anh em đang xem trong làng ủng hộ chơi em ơi đó hello này mới vô <laughs> server này bot hiếm quá nè nên là đỡ một lần đánh hiếm lắm cứ gồm người bốn năm con bốn năm con chứ không thể nào đánh một lúc nhiều lắm mới mua một khi cái chát luôn đó ở đây sẽ bắn này nè cánh lộ phun bắn các kiểu là đều luôn mà đồ đạt thì nó cũng như vậy thôi chưa có cảm giác đồ hot nha 86 phần trăm ừ. Rồi giờ đang tiếp cái bỏng 30 sát thương 40. Ừ. Cái bạn muốn muốn ờ. đánh vũ khí thì phải mua lệnh bài thường nhiều vô, trăm xu một con á. Đó. đó, phải mua được nhiều thì đánh mua ra chứ còn lách nhắc hơn thua lắm. <laughs> rồi, anh đại sinh đổi tên thành độc cô cà bạ rồi em ơi. <laughs> rồi, người nhật nè. Cho cô có lệnh bài có boss không? từ từ bắt đợi từ từ đâu chưa thả bắt đợi đâu nha một ngọc bội một hai gia chiên rồi con tố hay của trung ngọc bội này đây của của ngược trung thổ hai chín hai mươi vô bờ rồi. Ừ. Tiền về. Hôm qua đại sư huynh đánh đâu ra gì siêu phẩm đó hả? Hôm qua vòng rác không có siêu phẩm. Ít quá mà. Ừ. đồ đẹp à 120 tròn 80 tròn Hàng 4 Rồi Rồi à, nay thả đây đến nay thả đây Coi coi chung cái đồ gì vậy Chung gì tự nhiên bắt luôn nè Cái gì đồng đồ nè Khui Đó ờ, à, Một cặp bồi uh, tròn 40 ờ. Xin cắn họ cũng ờ. được Lực rồi lực Cắn họ 14 Ra Ra Ra Ra rồi được một cặp bò này Trung ơi, tương dương vách, tương dương vách. <laughs> Trời ơi, na, na thẳng bót cái xa dữ. Tương dương vách, tương dương vách nhặt đồ này. À, đây được một cặp bò ngon này, cái này đi với setting quá là đẹp này. Đó. Còn lại còn rác này. Xong qua Huế thành uh, trung tâm luôn uh, Trung. Ngọc bò này. Thì bây giờ nhiệm vụ. Huế thành trung tâm rồi phụ đâm đâm đầu rồi cái bang có khoảng bao nhiêu thiệp rồi à, bang hiện tại bây giờ thì thống kê cho khoảng tầm uh, nay là ngày thứ khoảng một tuần nữa em nghĩ cho khoảng gần ờ, tám chín tám chín k đó có thể gần 10 k này gần 10 k okay. một ngày hơn uh, khoảng tương đối 800 cho đến k hơn có ngày tầm đó anh uh, cảm giác khi nào được à, giá đây, thì đây, đây, uh, alo cho bạn bán cho ban xong đó đấy là anh thấy cái nào được giá thì uh, bán thì lấy băng bán cho van có anh đang tính đây anh ừ. đang tính lúc nào mà giá cao nhất thì anh sẽ lấy vô bang mà ok anh này cái gì cái gì khác cái nhằng ông lên bến một ông lăng đỏ tổng ấn bán chọn dòng mua cái nhằng là ba đến tham gia động tiên bị kế tặng lên nhanh hả ừ bấm vô lại quang không lên nhanh chứ lên bến một ông lăng đỏ lên nhanh á lên nhanh 20 sâu á bấm đi Ngọc gọi gọi bo cháu 40 đó rồi ok anh em ơi rồi bắt này bắt 73 nha em ơi vẫn xếp bánh 86 nha em mua đầy trương mua đầy trương máu mọi mọi người trong mới bánh ai xin được không ta <laughs> sao em sao em xin xin cho mọi được không ta hai kim tiền boss em ừ tiền đồ đẹp <laughs> ừ. rẻ đó, là anh đầu tư dùm á ví dụ là quýnh rượu rác là anh dục hết còn đầu tụi em cần tụi em mới bỏ tiền ra vốn trả lại cho anh thôi ừ ngon chơi nhận nhận nhận nhiệm vụ cho trông rồi Đúng rồi Đức Nguyễn ơi Rồi hả Mua một cái mặt bắt chưa Mua rồi luôn Mua một à, à rồi mua phun rừng à, máu à, máu xịn đó nha Rồi Một ngủ ăn Ừ Chưa bộ Trời ơi ba ngọc vội Rồi Xong cho đến Tùng Anh Tùng ơi Xong rương một cái lẹp bài phong lắc đồ nữa Ui Rồi được một nhẫn 540 này mà chống 20 tự nhiên bắt đây nay ơi làm chậm 30 ra sắp 40 sinh lực có trên trăm rưỡi không sinh lực có 36 rồi này rồi, tuần rác được một nhắn 540. Rồi, nay đâu gì lái này, nay ơi. anh thả nhá. Ok nơi. Được một nhắn 540. <clears throat> nay đâu nhanh đi nhặt đồ nữa. Được chưa, mua lần bài không lắc đổ chưa, một cái. <clears throat> nào ra. Hạt lần giao dịch chọn Mới đây, đừng mới đây. Mua rồi, mua rồi rồi mua đầy trương máu rồi chưa qua thành đô hay là thành khác thành thương thành đô, thành đô, thành đô, thành đô, thành đô rồi bấm vô cái mặt bắc cho nó lên mặt bắc nhấp vô ăn ăn cái lệnh bài mặt bắc đi rồi game giờ này ơi đâu rồi thấy xuất hiện trên mặt bắc chưa rồi rồi rồi đứng im bút bùa ra tại rồi đến ờ, những con của anh Tùng rồi đi đi đồng một trăm nhẫn 540 này thằng pháp 10 nhẫn này bán chắc cũng được ờ, khoảng ba lần bốn kim đi xuống cái phong lần đỏ hả nhẫn này cũng ok kia cũng là để trả nhiệm vụ à, à có chưa chưa có đến không có là có là. bèo lắm cũng được ba kim chạy nhanh đúng không chạy gớm đúng không chạy về nó mới đạt ờ, ờ. đây nó chạy 31 hay sao chứ 30 31 gì được mà không 38 rồi tầm này đánh gốt thôi em ơi người bốn năm con năm bị con đánh gốt thôi nè chứ không có nhiều nữa rồi cua vô đứng im bút bùa cái nữa nón áo rồi đấy để xuống đây để theo cái đừng đừng chạy qua đó chạy xuống đây chạy xuống đây chạy. Dạ. anh ta còn nhiều không em thả ba con này này anh tôi còn nhiều không anh con có bốn con đặc biệt thôi ok sau này tới anh bốn con đến em ba con cuối xong đánh đánh đánh một đại nhấp chậm chậm thôi nha nhấp vào thuyền cô bấm ta đánh giao nhiệm vụ thủy tặc bỏ cái gì cũng lệnh vô này đánh nhanh rồi nè kim này vũ khí ơi ba con kim đúng không nè viên kinh nghiệm đang nó trắng luôn được á nuốt luôn rồi thả tiếp anh ơi thả tiếp rồi tiếp vô lại tiếp như đây được thôi đi nào nó chậm tiếp vô được thôi đi nào ra rồi cô đã đứng với như hương nè ra nhận nhiệm vụ liền ra tiếp thôi ta đến tham gia đầu bị tiếp nhanh nhận thêm lần nữa rồi thằng ráo anh ơi không gì hết ok rồi À, okay. trong gương là có cái lệnh bài phong loan độ là được rồi đó chuẩn bị rác hơn em nè dạ. hồi nãy đi vực ải xong là chưa kích bơm máu á coi chừng nha kích lại hết mấy cái dòng máu đi tu á hậu cần phục hồi dạ, không được chưa được ừ kích lại đi nha mới mà anh em ơi cứ ừ, tập trung bên ba đi cái đã tí nữa tính còn à, bốn làm giây thôi bốn làm giây thôi bốn làm giây thôi chỉ tìm cái nịt à, bút bút chì bé em ơi vô <laughs> luôn đi bấm lên thuyền hello Ai em nha rắc quá nè mày lên lên lên nhanh nhanh hết giờ bây giờ lên thuyền lên thuyền ba mươi giây ba đến đây rồi rồi đúng rồi cứ vậy còn nếu mà chơi cái trò trả nhiệm vụ ờ, như nãy à, bác uh, à, chung ờ, thì uh, được hai lần nha ngày hai lần rồi ok ừ kinh nghiệm nhiều lắm thấy kinh nghiệm nhiều không trả không là 22 triệu nốt cái cuộc kinh nghiệm đơn kia là được thêm mớ mười mấy đủ ở đây đông ghê á đó con uh, con đừng mua đi được hai được nhiêu phần trăm rồi không họ mùa rồi ở mùa đánh thì đánh không đứng đây chơi đến phút thứ 15 bắt ra mới rớt gì anh nhạc rồi <laughs> Mà thật đó cái gì mà anh Tùng có nhạc không? Đâu có nhạc này Không, con con em không nhặt đồ Đâu nhạc yêu đâu ra Thắc mắc à vậy cái đồ xanh, đồ xanh cũng quái Quá thường Rồi, thôi Cái này hết đúng không? Đem thả ba con thường nữa, đánh thả đặc biệt Quên thả con bất đại đây wow hai gia chiến một đơn thao không thường đó rồi phút thứ 15 bốt bot ra ui, hết bot rồi hiếm lắm anh em ơi bot hiếm lắm ừ. trời ơi gì trời rác hết anh tổng ơi không có món nào bán có tiền luôn rác không Trục tôi nhận 540 6 ít ghê Đó Cháu hàng môi sinh kế giả tạo Tổng biết giết trời Siêu phẩm à, siêu phẩm à 540 lực ghê làm chậm 40 giờ sinh lực cũng phải mẹ 15 x rồi thì mới cần ừ làm chậm thường 159 quá. ai có đã thần nè ví dụ là phải như kênh bang nè đúng không kiểu kiểu vậy đúng không ừ. phải phải phải kiểu nào like chỉ tìm cái niệm em ơi bắt 73 anh em trong like xem ủng hộ cho em ơi điểm thì đứng ngoài luôn like xem ủng hộ cho em ơi bắt hiếm quá ba con của khải được gì đây đi gì không ủa anh tùng không đi phong đội luôn hả trời đất anh không phong ai trả cũng được áo Đấy, cái phục hồi thể lực một nó mà là chín thì đúng không ạ đủ khí rồi chỉ nam bùa thần là ai nữa đây Ủa, nam... nam tiêu phong đó trời Ủa, là Ủa gạch gì nữa nam tiêu phong nam tiêu phong ừ. Ủa cái thiên nhẫn đó thành nam bùa thần à ở ừ. thiên nhẫn bùa xong đó mất đồ tơ nữa à, à. Ừ. nhìn bộ đồ là biết rồi à có một con vũ khí nha ôi xong đâu <laughs> rồi, Đụng có từng siêu phẩm á, có từng siêu phẩm á giờ. Rồi anh Tùng thả hai quả đại anh Tùng ơi, đánh trước giùm cho anh Tùng hai con quả đại trước. Có đại nha. Ok. Khôi khôi. Đồ cái nón trời ơi. có 4 điểm không phải 24. Sẵn có con thủ trời. Nó sinh lực cao nữa kìa, phòng thủ mà 24 được rồi, à. thêm số 2 trước được. À, được 24 chưa Sinh lực đúng không? Đó ra được đâu hai bốn là có ra rồi cây vũ khí trời ơi tóc đâu tóc đâu u sinh lực cao luôn kìa tóc đâu tóc đâu anh tùng đậu dân phòng cái đậu phòng, phòng này đưa đưa đường bốn tung kim cũng được này đường bốn nó tung kim như là như nào à, trời ơi sinh lực cao luôn á mà không có tóc cái thể lực kia mà tóc được rồi à, những cái tiếc gớm nhỉ ba con cuối cùng của mình nữa nào đâu quán thành vì vì đa văn hai bạn cũng là ok đó à, chán đâu cái đó em thua gì em có cái này rồi bốn năm ba chín rồi cái này đánh chán luôn anh em nào cần lấy hóa thì được còn thôi shop mãi anh anh khánh khải anh có cái cổng lên nào anh khải không không không lên nào đâu ra à. này đâu con này thuộc bốn điểm à chán cười bốn shop mày luôn thế à cái chỗ thể lực tối đa kia là tốc độ đánh công thì à là tốc 30 nữa mình xài luôn hợp lý luôn em đó lấy quá hôm qua em, hôm qua em, em hóng cái này là hết uh, ờ, 5 kim nữa này quá 10 15 lần là mới ra được cái nó này đó hết 5 kim nữa mua mua thì có hai kim rưỡi rồi hóng lần 5 kim phải liền mua hai kim rưỡi hóng lần 5 kim rồi <laughs> lên phụng tùng đánh hot ngắt mua mana này. bút bút chị bé comment kêu lại truy tìm địch vương à cãi địch <laughs> vương rồi rồi lên đánh vất đại nè mày thằng vất đại ok anh em con lông xét ừ, thiên nhẫn này nọ lên phụ đam cái này em ơi phun vụ nhân tổng quốc hành vất đại nữa xong tí là đến khai cái đó là cho nên trong bang ai cần lá đánh, đánh tống kia cũng được mà chịu khó hón chứ còn không hón cũng không đánh được má cái đó có cái tóc nó ngon nha rồi ok đừng bông vô xé nhanh không mà bumana đó Áo thần không ra gặp phím với em nữa à? à áo thần đang đi phong độ ừ, đi phong độ Tập trung cao độ quân văn một đại này chỉ mong ra họ thôi đồng ơi kiếm đồn thua một lý thôi hỏi với thủy á ừ, ừ nó thổ mọc em không ăn thua họ họ chỉ thấy đẹp thổ mộng không hong ham lắm rồi đợi uh, ờ, thử như thế nào đây cùng về nhiệt độ nè cánh mình bánh canh ở trong tùng này vô rồi vui ham đừng ai đau nữa nha em ơi đừng ai đau nữa nha khai tính đau nha em ơi không có bùa đánh được hơi khó đó chạy nó con sâu <coughs> mọc chết trước rồi mọc cái thố sao như mọc không mọc. có bùa ở nhà này mà có bùa mà âm tốc độ đánh rồi bùa âm làm chậm rồi nữa mày chịu nổi đâu còn nhiều máu vậy kêu hết rồi chịu không nổi đâu bình dương ạ à. nhặt đồ đồ này nhiều đồ lắm tùng ơi tùng bao giờ em nhạc uh, nhạc, nhạc, nhạc, nhạc luôn tùng ơi tùng tùng bao giờ ơi à, ờ, nhặt ờ, nhạc luôn hai người nhặt luôn con này nó rất nhiều đồ lắm một mình nhặt không đủ rồi ok đây bật nhạc đồ đã như như rồi đứng hình này nhặt đồ này. còn cái tỷ lưỡi không phượng cũng thử xem ờ, khi nào rút được à, phải như thằng Lê Phu đâu rút cho không biết ý là à nghe như găng úc găng úc găng được tí rưỡi rồi hay sao á hai mốt gì đó đúng rồi đúng rồi đúng rồi nó đi được rồi sao á thằng Lê Phu đâu rút luôn em còn 400 k điểm nữa là nữa là lên cấp của con con xe anh đưa anh đưa một kia nữa rút cho đưa gì mình nhạc đưa em một kia giữa đem rút luôn mày rút đi tao đưa đi mày chứ em ngủ ừ Phi chịu không nổi đâu Phi ạ qua thành bãi Phi Phi chịu không nổi rồi Rồi rồi rồi rồi tôi chạy về cho Thấy không Long Anh bắt đi anh Phi chịu không nổi rồi này Hồ <laughs> chân máu không này chết thêm bùa âm tốc độ đánh hay là thêm cái bùa âm làm chậm làm choáng như mày chết kiểu không nổi dạ. không cần bùa solo không chân móng hoàng dương à chân rồi rồi làm rồi lao bình dương nó yếu bình dương không phải đối với con gái băng rồng đấy nói chung hệ hệ lộn công thì bình dương không phải đối thằng viên mới thọc luôn gái <laughs> băng rồng máu nó trâu cái đan nó to khỏe Nhạc rồi, Long ăn bắt Anh Tùng sao nhặt nhanh vậy? Long anh bắt Em chưa nhặt với luôn, anh Tùng coi tự bó luôn Chưa <laughs> có nam nhạc nhận đũa coi đây này, này, này, nhạc này nhận này nhạc này rồi anh tùng coi có gì anh tùng ơi đừng với tinh hồng gì đó <laughs> trong đây cười em nhé ừ đó mà... chạy quá rồi còn giật lại trời bọt rác thôi mà rác rồi dạ nãy giờ anh thả treo luôn á bình dương ai một viên tinh hồng này được hai viên tinh hồng mà tôi ngủ mai thì không đọc đi rồi bình dương chịu khổ rồi dương cơm có một à, có một cái nhẫn nha có một cái nhẫn này có cái nhẫn bọc không máu anh còn đầy luôn em ơi đó dạ có cho tôi chị dương nè anh em ơi ôi nhẫn mọc với bánh nem này anh Tùng ơi ngon nhặt đi lại long long đang thành anh Tùng ơi được nhẫn mọc với bánh nem hợp lý có một cái giày kháng lôi 30 à, tốc độ 59 này đâu đâu ra tốc độ 59 không ơi đi trên nha đi trên nha năm anh nữ anh Tùng Dạ, tôi đang giả tẩu Tổng ơi Ơi Nam anh nữa Ê dạ, Nam Nam để Tổng Hà Nội 30 sinh lực 59 Không có tốc độ Mà anh tưởng mua tóc À đồ không tốc độ luôn à Rồi rồi tiếp tục này Anh nhận đồ Thổ này hơi chùa, à Mục tiêu sẽ vào là nhiều, nhiêu tiền ta? 5 đến 7 củ tùy theo ờ, tháng thôi. 5 7 củ gì đó. Ừ. Tháng đầu là 10 12 củ ấy này rẻ tại vì ít giờ rẻ rồi ít người đua râm ra giá vật phẩm nó thấp thì giá nó chỉ thấp lại nó không còn như đầu đầu tranh giành nhau cao hai chấm chấm rưỡi chấm tám tầm này mà mấy người chấm. đầu nó có vòng đẹp sao lại nói vòng luôn đồ này màu trắng rồi chua à toàn cái nhật đồ nè còn à, cái con của đấm thép tivi cái con bung tiêu đó hình như đồ nó tóc phải không Thấy có cái vòng vòng giống con người lông tóc Đô là đô tốt 120 đầu tiên Nhìn đẹp Không, cái con mà con ngựa gì mà dòng xanh xanh xanh xanh á mới đẹp Phi dân cái gì á Mục tiêu cũng có cũng, cũng có dùng xanh như... Cái con ngựa của uh, Gia Huân đang cưỡi cũng đẹp Ừ, dùng xanh Mấy cái kiếm á, nó xoay xung quanh xung quanh màu vàng vàng Trời, chân lâu, đúng là hồi sổ con sĩ Long quá phổi á Ồ, chị trả vòng gì Chị lấy được gia chuyện rồi Áo rồi Mới đồ kia cùi Biết đâu được sợi 18 thì sao Ờ Bữa, bữa cầu cầu vậy mà cũng được sợi dây chuyền 16 đó thôi hmm. Ừ. Ôi, khổ lắm thiền quýnh nó cũng gãy đau luôn rồi, nhạc đồ ơi Trộn tôi nhạc sạch sẽ luôn <laughs> Đừng gì nữa mà qua, đâu qua kia. Rồi, hết Tự nhiên bác anh ơi Có, có gì vậy? Rồi lên cho 18 luôn Đai thổ 11, 20 số Nón sốt 23, 40 nón Trời ở cái này đã lưng cũng ngon rồi áo số Lý gì không anh? Rắc không hả? Giao dịch này Ấy, từ lá linh, lá như tinh hồng đó Ở à, lên 18 luôn anh ơi Lên 18 luôn Lên thang boss luôn Lưu hết thành Làm thêm hai con boss uh, ờ, tiểu nữa mốt mua nữa đánh Ừ, ờ, ngốt đỏ, ngốt đỏ này ơi làm tiền hôm nay bộ chỉ nó mong ra bộ khối lo sát mua siêu phẩm chứ còn lại bình thường chẳng cái gì thổ siêu phẩm bây giờ gia truyền kháng cả lo sát 19 ít là ngon rồi ngừng đi uh, bình dương ơi ngừng bình dương ơi rồi đợi anh đợi anh canh cho thí nó kết thúc ngừng đi đủ quân boss ra ba viên tinh hồng à khải ờ bao nhiêu tinh hồng bất đại ấy. down, down. <sighs> <sighs> <sighs> xác nó luôn <laughs> chính xác là vừa lại anh ấy hết bùa không có đam luôn này mà nhỏ quá không có bùa thì đam không mất được máu luôn à nhận này bạn bữa giờ mày làm được mấy ngày rồi mày bớt đời lễ mừng tư hả hả ý là bữa giờ mày đi làm được mấy ngày rồi đô Th thủy tinh ăn cái gì nữa nhỉ đỡ bao nhiêu thủy tinh rồi nó nhận thủy tinh luôn hay hôm nay hay bập chưa tối dụng khí dụng cái gì chuyện hết không có dụng khí không có gia truyền luôn toàn bộ tây nón dậy không à đó là vứt rồi đấy phức chắc rồi viên thủy tinh nó bị gì vậy lát à à người có thúc có nhận được đứng đợi chút Tụi viên tự tin bị lát à Không, người kết thúc mới nhận được ừ, Này đứng luôn, chi ra chi Rồi, xong đánh mình thẳng con 150 vạn nha nè Diện lại, bỏ đồ Cuối hàng Chụp ra Ra Ra Ra Ra Ra Cộng ra Thôi á, đồ hệ thổ không có trang sức chịu Đúng không? không không hề có một tí tương lai nào luôn không có một xíu tương lai gì luôn nó còn hàng quả kìa mới có tinh thần ngồi dòm đúng rồi hậu quả ừ. đó không có tinh thần ngồi dòm đâu này thổ trắng. rồi quất con nữa đặt vô ngay, cái <laughs> thả ra cho nó dính vô chụp bà luôn <laughs> rồi vô chụp cụ bà luôn Rồi Với tinh thần chạy Chiu quá Đủ xanh má muốn một vàng không thả được Vái chướng Làm Di chuyển không được Lại lại lại lại lại lại lại lại <laughs> anh đặt bom anh đặt bom sẵn ra cho nó anh bom bom ống ánh lên rồi giờ thằng nào vô nhảy ra đó cũng chết chứ đừng nói phải um... Ờ, đấy rồi ngami bút bây giờ là hai con ngami duy cải à? thì đâu anh có một con máy hà vi á hà vi một con em một con là hết mà ừ nhưng mà hạ, hạ vi nó cầm mắt nào hà vi cầm mắt duy khải của em con ngami của em đổi tên cho nó đó ừ tức là hai con đều tên là ngami duy khải không mới đổi thành hà vi rồi mới đổi thành hạ bây rồi ờ... mới đổi thành hạ bây rồi có một đồ đô một bộ làm... đô làm đưa xét đồ ngon anh luôn cho nó luôn rồi là ạch đó là gọi là dặn ngon luôn rồi á với lại con năm gấu là ba ba, ba mình ba con hợp lý rồi thôi nhiều nhiều quá thành thừa là ba con nghe mi búp thôi toàn ba chỉ có ba con thôi hoạt động hai con hai con là đủ đánh ba con là thành tương đối đi công thành là hợp lý luôn rồi lên giờ cái mic kiếp 120 cho nó là đúng bài luôn em này gần lên là đầu tiên của ban này mình lên chưa được nè bữa mua hộp nào là xong rồi bữa đó hộp sang hộp đồ lum la chưa kịp mua quay đi quay lại hỏi lại có người mua lại à Lên hỏi nè à ngon à cái ờ, dạ nào mà lấy cái cái nào mà lấy cái bí kíp uh, ờ, Ngami uh, ờ, phổ đồ ở bên uh, cái nào mà cần lên thêm một con nữa thì anh có cái bí kíp phổ đồ nha bên này em cũng dạ bí kíp vâng. phổ đồ nữa nè cho ban nè hai cuốn à. lận ừ. đấy nón vào tay 25 120 nè đúng rồi đu chạy cái bí kíp đó mà mai mốt mà có Ngami kiếm nào cấp tốc cao mà về về về hết thành bắt lầm này anh ơi làm ít đồ này xong rồi anh, anh có đi ngủ ngủ nè giao được thì nào giao cho nó bán hết vé gần đây hmm. tất nhiên này không siêu phẩm gì hả không con này cũng chưa có siêu phẩm gì còn con đang quýnh đó à, con này hy vọng tụ con hỏa này là hy vọng lắm luôn được 200 cá nhân này với lại ba chương tinh hồng cái nhẫn mình bắn nó ra cái áo nó ra một cái áo như kiểu ờ, như kiểu ờ, áo của uh, của đấm thép TV là thôi chết người Hot bùa, lần bùa Sắp thêm giải bùa nữa <laughs> Đông đi ngủ quá Tùng ơi Giao hàng lấy cho thằng kia nó bán nó kiếm được gì kiếm lên nè Anh nhận cái bán này bán được uh, hơn chục kim ấy Năm đến chục kim ấy Chú cha Rồi cấp 121 kìa cái phần trăm nó lên đúng lâu luôn khải. Đó sao lâu quá trời ơi cấp một hai mốt phần trăm nó lâu em cấp trăm hai cha từ qua giờ lên được hai phần trăm nè <laughs> một trăm hai mốt trăm hai mốt với trăm hai hai như nhau ừ lâu thanh kinh nghiệm nhiêu đó à 30 tỷ hả 30 tỷ ừ, thì làm tròn 31 tỷ đi hơn 30 tỷ làm tròn là 31 tỷ đó mai nhân lực có đông thêm cái ơi thêm được ba người đó anh tí nữa em trên được bao nhiêu phần trăm hai phần trăm đúng không hai phần trăm là cũng gọi là nhiều rồi đó chứ không phải ít đâu dạ, một phần trăm hai phần trăm đinh đưa à, cái trăm... đừng đừng đinh đưa à, cái bàn của anh nữa mà giờ anh anh lùm lại thôi giờ chỉ dư mỗi ạc anh giờ đang của anh lòng như mấy thì yeah, ờ, đâu rồi đưa, đưa, đưa, cho người ta đọc đọc được sao đâu à, quả đan của ờ, long lúc nào quýnh cũng có top tống kêu hết ở, ngoài kênh ờ, ở ngoài kênh không có ai ờ, bình dương cầm là lại ngon hơn. long nó chơi phá diệp được Ừ, ừ, dương ngon hơn luôn, long này thấy không? Ừ, bình dương này 121, 120 mà ngon hơn, cấp cao hơn luôn. Bây giờ ạc à, của bình dương có có có thử có xe mà lâm mặt tình nữa rồi. Ừ. Ủa cái ạc này trước bình dương có mua của ai vậy ta? À, cậu trước của Ủa, em, em đưa cho anh Nam. Anh... Xong rồi anh anh Tùng đưa em cũng môn Đó, đổ qua đổ lại ừ. Rồi anh, anh Tùng đưa cho anh rồi anh đưa cho Bình Dương Ừ Còn Bình Dương còn dư cái cấp thấp đang này, cái của em này với quẹt của ai À, ừ. con cũ đó hả? Đang cũ của em nè, đưa anh Nam, Nam đưa là Bình Dương Đồ hàng, hàng cao nha Ồ, hồi đó mà hạng 36 chơi giờ còn 48 là, là tàu lao ấy Rất hạng ấy ừ. ừ. Hồi đó hạng em là 36, 35, 36, 35 liên tục ấy Giờ rất hạng ấy giờ bốn tám chiều à nó chưa anh Vinh mà anh Vinh chưa à anh Vinh rồi rất hạn đấy chiều nay à, à hồi à, chiều nay cái hồi chiều nay cái anh anh anh anh anh anh bị hết à, cái thông hành lệnh đó không biết á em nó rớt nó đứng ở luôn ở nam nhạc trấn luôn á thì hồi chiều bây giờ bị rớt mất này đó một hàng ừ được mua cái cái thối phụ à thì đội hiện hình nên là chí mạng cao lắm mà tán cái vật hả hồi xưa thì à, chí mạng cao nhưng mà tầm này Adolf fit rồi không có chí mạng cao như hồi xưa đâu nhưng mà máu yếu yếu yếu gọi gì nó tán bật à đúng rồi nhưng mà thiên cũng dễ chết lắm nha thiên thiên vậy đó đúng là nó nó quýnh người ta đi. là người ta đột tử đánh lẻ thôi người ta đột tử nhưng mà nó cũng yếu lắm họ thì tình nữa không có đùa kiểu đụng cái chết đụng cái chết á lâu không chơi mà nó chết miết luôn à có là lần vào tay áo gì có sư phẩm anh em anh nên dự đoán sư phẩm anh em đó anh nghĩ là có siêu phẩm siêu phẩm đại lưng dây gì cũng được họ họ họ từ từ nhật thiên tự tin ạ rồi sáu dòng phòng thủ vật lý phòng thủ lấy sáu dòng ơi làm món siêu phẩm ơi khó là mừng rồi ở nhận những thông tin hả ờ mua cho tới luôn bốn mươi hai 40 hai mươi ừ khui mươi thăm pháp làm gì đâu đừng mua mà không làm gì đâu khui hàng cái nơi gì có có shop có shop thôi à, cái áo này Đó. ngon rồi phụ phục hồi ừ. đâu có phục hồi cái shop thì làm gì cái shop ui trời ơi có hai điểm cái chín điểm à? thêm thêm một cái gì vậy cái chín điểm chờ mà tay vào thêm một nữa trời vô ra trời nắc bé rồi nắc bé rồi nắc bé rồi rồi nắc bé rồi ra không má đôi giờ sinh lực cao nhưng mà tóc hơi thấp sinh lực cao á mình tầm 20 cũng vậy tiền ôi nữa. cũng chín Đồ hai món chín mười chín, mười chín là mình thay vào cái đai mình luôn đẹp lực luôn. lực ngon ghê 19 là ngon rồi mười chín mình lực lực ngon thấy chưa mày đó mười chín mình sinh lực nội lực thì đó về rõ ràng hơn cái đai đang mang luôn à, chấm luôn không hơn cái đai đang mang luôn hai món đều như vậy <laughs> chín điểm cái, kiểu nó muốn ra phải cái kiểu, kiểu nó muốn ra rồi đó mà lực cớ lực cớ ơi trời phải giờ phải giờ có thêm 5 năm cái lịch bài boss nữa cũng ờ, có khi ra khả năng có nó muốn ra rồi đó muốn ra rồi đó à, đúng, đúng, nhìn chấm chấm hồi nãy là phòng thủ vật lý 4 đúng chưa ừ. giờ bắt đầu nhảy chín rồi đó à hai món này muốn ra đó ừ? ra nhưng mà <laughs> ra đúng rồi chưa biết ra đâu <laughs> chưa biết đi đâu về đâu à. ừ chưa biết ra đâu à, ok mà rác này mày để đi trả phong độ dạ, ăn dạ. ngủ rồi ok anh em ơi và bắt 73 vừa rồi thì thực sự là không có gì hết chỉ mỗi được cái nhẫn ờ, may mắn năm thôi anh em ơi rồi chả có gì hết nó thì cũng cho C thực sự là thấp quá anh mà có chín nè chín nè đó là ờ, lơ cớ bá chướng luôn đó tầm tầm kiểu tầm minh này rồi bắt 73 thì chỉ đúng một cái nhẫn này cao lắm được 5 kim hoặc là 7 tấm kim đó thôi nè rồi anh em xem video đừng quên để lại một like xem ủng hộ cho anh em ơi và lần sau có một lần mà boss đánh cùng bang nữa khả sẽ làm anh em xem nhé đừng quên đỡ lại cho khả đăng ký kênh ủng hộ nhé